chào tất cả anh em nha thì à, ở cái video ngày hôm nay thì à, mình sẽ giới thiệu cho anh em một số cái bộ đồ chơi để hỗ trợ cho anh em có thể đi à, đánh liên nè đánh xì dách nè đánh xì phé nè đặc biệt những cái bộ đồ chơi này giá cả của nó cực kỳ rẻ và chơi cực kỳ hiệu quả đầu tiên là mình sẽ cho anh em coi sơ qua trước những cái bộ bài lỗi công ty tức là những cái bộ bài lỗi này đi chơi anh em chỉ cần luồn bộ bài vô thôi là anh em có thể thấy được thông qua những cái ký hiệu mà nó điểm ở trên lá bài nó khác nhau để mình phân biệt được 52 lá bài mình nhìn vô cái lưng bài mình sẽ biết mình nhìn vô lưng bài này mình sẽ biết đây là lá gì và nó là con gì chất gì đó thì đây là cái mẫu bài lỗi số à, bài lỗi đầu tiên bài lỗi công ty đầu tiên bài này là bài tam giác đây anh em nhìn nè tất cả những cái ô tam giác bài tam giác nó sẽ điểm ở cái phần tam giác nha tất cả cái ô tam giác ban đầu bình thường hết nhưng mà tới cái ô tam giác cuối cùng anh em thấy không nó bị trắng hết bên nó không có sọc đây là con già đó rồi tiếp theo là con đầm thì anh em nhìn nè hồi nãy con già ở đây con đầm nó sẽ thụt lùi về một cái đây là con đầm con bồi thì nó thụt lùi cái nữa con 10 thì nó nằm ở ô thứ 2 4 6 8 5 ô thứ uh, ờ, 5 bên phải đó con 9 thì ô thứ 5 nhưng mà bên trái đó anh em thấy nó khác hẳn không con 8 thì ô thứ 4 ờ, bên phải con 7 thì ô thứ 4 ờ, bên trái đó vậy thôi nó rất là dễ cứ một ô là hai ký tự còn cái phần chất thì nó được điểm ở đây ở bên này bên cái cạnh dọc này nè đó đây là bài đầu tiên cái mẫu bài lỗi công ty đầu tiên bài này là bài tam giác nha tam giác thì nó sẽ được điểm ở cái tam giác đó rồi tới cái loại bài thứ hai cũng là bài lỗi công ty luôn bài này là bài lỗi số điểm ở góc đây anh em thấy không con chín nè nó vẽ rõ cái số 9 luôn con 6 nè vẽ rõ số 6 luôn đây, 9 6 này nha còn à, con này con 5 nè đây 5 con này con 4 nè đây 4 nè đó anh em nhìn vô cái góc chỗ này nè đây thấy không con này con 8 nè 8 con này con 5 nè đó con này con à, bồi caro trùng bích thì mình nhìn ở cái chấm của nó nó sẽ có một cái chấm khi nào anh em mua hàng thì mình sẽ hướng dẫn kỹ hơn cho anh em còn à, tiếp theo là một cái mẫu bài lỗi nữa bài này là bài à, lỗi ô vuông đây lỗi ô vuông thì nó sẽ được điểm ở cái phần ô vuông đây anh em để ý vô cái ô vuông này nè anh em có thấy nó bị mất một lõm đi không đây là con hai nha đó con ba thì cái lõm này nó mất hết luôn đó con 4 thì anh em thấy cái lõm này nó thay đổi nó mất ở bên trên nè con 5 nè con 5 thì nó mất ở bên trên nhưng mà bên phải con 6 nè con 6 thì nó mất hết cái phần bên trên luôn nè đó nó khác nhau hoàn toàn nha đó thì à, thông qua những cái ký hiệu này mình có thể biết được để mình áp dụng đánh liên hay là đánh gì đó là tùy anh em còn à, mỗi người chơi mỗi sòng mỗi kiểu cho nên mình sẽ có nhiều cách để mình áp dụng khác nhau rồi tiếp theo là giới thiệu cho anh em những cái bộ à, kính ấp chồng nhìn xuyên bài cái này thì chơi nó kín đáo hơn cái bài lỗi cái này là mình thấy được nhưng mà người ta không thấy được thì tại sao mình thấy thấy như bài ngửa luôn nha thì thông qua cái kính này một bộ kính áp tròng ở bên trong nó sẽ gồm có hai cái con len để mình gắn trực tiếp vô trong mắt của mình thì anh em sẽ thấy được cái bài này nó là con gì và chất nó là chất gì thì hiện tại thì kính áp tròng thì mình đang phân phối cung cấp ở ngoài thị trường rất là nhiều mẫu giá một bộ kính rẻ nhất thì à, nó chỉ tầm một triệu thôi và bộ kính cao cấp nhất thì nó cũng chỉ tầm 4 5 triệu còn à, khi mà mua hàng thì mình sẽ tặng kèm cho anh em từ 10 à, bộ bài cho đến 20 bộ tùy theo cái mức độ giao dịch của anh em nha mua nhiều mình tặng nhiều mua ít tặng ít bài thì mẫu nào mình cũng có hết á còn đây là những cái mẫu mà tặng kèm mẫu 2k xanh và 2k xanh hợp trắng còn mẫu nào cũng có đây đây cũng có cái mẫu sẵn đô la chỉ đỏ lá vàng đây bài này là bài loại 1 nha bài giống thật 100% so với lại bài chợ anh em mua ngoài tập khóa anh em chơi cho nên cái vấn đề tan tích ở bài thì anh em khỏi lo đi chơi mình chỉ cần thả bộ bài vô còn mình đeo cái kính này vô thì người ta không thể nào mà phát hiện được nếu mà anh em chơi một vài bữa anh em dục á, thì anh em lấy cái loại một hai triệu là anh em xài được rồi còn nếu mà chơi lâu dài thì tốt nhất mình đầu tư cái loại à, nó tốt tốt xíu mình xài nó sẽ an toàn cho con mắt của mình hơn và một cái nữa là anh em khi mà anh em đeo cái này vô người ta có nhìn vô mắt của anh em người ta cũng không phát hiện được là anh em đang sử dụng kính áp tròng nha cho nên anh em cứ yên tâm cái phần đó còn bây giờ mình sẽ gắn cái kính áp tròng này lên cái camera cho anh em coi thử cho anh em thấy được cái hiệu ứng màu mà anh em nhìn được khi mà anh em đeo kính nó sẽ như thế nào còn những cái mẫu bài lỗi này thì giá cả của nó vài chục ngàn bộ rất là rẻ cây có mấy trăm ngàn thôi anh em xài bắt nai bắt gà được thì được chứ còn những cái mẫu này đừng có nên mang vô sòng đánh nó nguy hiểm vô sòng mà đánh lớn lâu dài thì tốt nhất mình chơi kính ấp chồng để cho nó an toàn đó gắn đây là cái kính ờ, chuyên dụng để mình thử bài với lại mình test mình quay phim cho anh em coi cho nên khi mà gắn vô đây thì nó sẽ không có được trong được rõ bằng cái kính kia đâu kia nó mỏng hơn đó nhưng mà gắn vô cho anh em coi thử để anh em hiểu những anh em nào mà biết rồi thì nó đơn giản nhưng mà chưa biết thì nói chung là cũng có một cái để tò mò ai bộ bài này là bộ bài à, chợ rồi bộ này bộ bài tào lao rồi mình à, thử cái mình biết luôn đó tại vì mỗi loại bài nó sẽ có một cái đặc điểm riêng để mình nhận dạng đây mới là bài nó nè đây mới là bài kính nè con ca anh em thấy chưa con già đó con này là con đầm đây con này con bồi đây là một cái loại bài mới nha bài này là bài đầu lưng bài này thì anh em có thể nhìn thấy luôn ở cả cái à, cái đầu của nó sao mờ vậy ta đợi xíu sao nó hơi mờ bỏ qua camera nó không được rõ coi thử lại đợi xíu anh em cứ đợi xíu mình sẽ chỉnh cho nó ok nhất cầm coi chỉnh cái ánh sáng cái máy lại coi sao nó mờ vậy ta đây con này là con à, hai nè anh em thấy rõ số 2 chưa con này là con xì nè đây con này là con già nè nó sẽ có cái à, con già đó nó hơi mờ nha đây, để anh em cố gắng đợi xíu đây ok nè giờ camera nó mới được rõ nè đây con già thì anh em có thể thấy ở giữa nó có con già và xung quanh nó cũng có những cái chữ K nè màu xanh bài này là bài chuyên đánh xì dách tức là mình chơi mình chỉ cần kéo tí xíu bài này ra thôi nè đó mình có thể thấy đây là con 5 đó mình có thể biết được chất của nó luôn đây là con 4 nè nó rất là dễ nha còn cái chất của nó là điểm ở đây đây anh em thấy cái ô tròn này không đây là con à, đầm cơ nè đó, con này con bồi cơ nè đó, rất là dễ con 10 10 à, cơ luôn nè đó rất là dễ thì đây là những cái loại bài hỗ trợ cho anh em à, đánh liên xì dách và xì tố tốt nhất nếu mà chơi đường dài thì anh em có thể chơi sập sám anh em coi ba lá đầu của anh ta thì đó cũng là một cái lợi thế để anh em chơi anh em có thể thắng được thì anh em nào cần lấy hàng thì anh em cứ gọi cho mình ờ, ngoài cái điện thoại này qua hai số điện thoại ở đây 098435 quý 3 và 037907 quý 5 thì nếu như mà anh em xài đồ nhiều anh em mua hàng nhiều thì anh em chắc chắn sẽ biết mình mình tên là Phi nhà mình là ở gần cổng 3 cổng 4 và cổng số 5 lấy hàng thì nếu mà ở gần thì anh em cứ qua nhà anh em coi hàng cảm thấy cái sản phẩm nó ok và cái quan trọng là nó phải phù hợp với cái sòng khới của anh em chơi thì anh em lấy về xài còn không thì cứ lên đây tham khảo cho biết trả sao hết anh em trả mất cái gì hết còn nếu mà ở xa thì cứ cho địa chỉ mình sẽ giao hàng ship hàng về tận nhà cho anh em luôn còn à, bên mình thì bán à, đồ thật tiền thật giá thật cho nên mình không có sợ cái vấn đề mà anh em test hàng hay là thử hàng còn ở xa cứ cho địa chỉ gửi về tận nhà còn khi mà mua hàng bên mình thì chắc chắn một điều là anh em được kiểm tra hàng trước khi mà anh em trả tiền còn à, thắc mắc thì anh em cứ gọi hỗ trợ thì cũng cảm ơn anh em đã theo dõi hết cái video của mình nha